phiền hãy đưa em rời xa anh muôn trùng lạnh lùng riêng men tình say phải chẳng đã chót yêu em rồi lời tình đầu môi anh chẳng nói ra nên người lạnh lùng riêng anh cô đơn giữa mông lung phải chăng em yêu thương ai cũng lưng chừng đừng đo lỗi do kiếp mong manh Vẫn nay ta ở giờ chia tay Em xin bên nhau lần cuối Yêu anh vẫn còn tâm với ngày mai Hai chúng ta sẽ không gặp nhau Sẽ chẳng còn là của nhau